mất em rồi anh mới biết bình yên là đâu khi chúng ta xa rời anh mới thấu con tim u sầu những tiếng yêu ngày nào chỉ làm thêm đớn đau cố quên những ngọt ngào mình từng có với nhau vì anh có biết bao lo âu cuộc sống chẳng thể mang đến những điều em muốn thời gian trôi em đã dần đổi thay một người vẫn giữ một người buông tay anh đã từng cố gắng thời gian ở bên cạnh em người đàn ông trong tay chẳng có gì tương lai quá mơ hồ anh mơ về mãi sau nhiều hơn những gì anh có sao em đành buông tay khi vẫn có người chờ em cuối chân trời để nói ra lời xin có biết bao lo âu cuộc sống chẳng thể mang đến những điều em muốn thời gian trôi em đã dần đổi thay một người vẫn giữ một người đàn ông trong tay chẳng có gì tương lai quá mơ hồ anh mơ về mãi sau nhiều hơn những gì anh có sao em đành buông tay khi vẫn có người chờ em cuối chân trời để nói ra lời xin anh đã từng cố gắng vun đắp cho tình yêu của chúng mình nhưng vô tình đánh mất thời gian ở bên cạnh em người đàn ông trong tay chẳng có gì tương lai quá mơ hồ anh mơ về mãi sau nhiều hơn những gì anh có vẫn có người chờ em cuối chân trời để nói ra lời xin lỗi